Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifefly là sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Niumay Việt Nam, đơn vị đạt giải vàng vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời được chứng nhận top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương do Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trao tặng. Trong quá trình sử dụng, rất nhiều khách hàng mới chưa biết cách làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 6 điều cần lưu ý khi sử dụng sữa Alpha Lipid Lifefly để đạt hiệu quả cao nhất. Thứ nhất, lắc đều lon sữa trước khi mở nắp để sử dụng. Lý do tại sao phải lắc lên như vậy? Vì các hạt sữa alpha lipid rất mịn và nhỏ, cho nên trong quá trình vận chuyển từ New Zealand sang Việt Nam hoặc quá trình vận chuyển từ công ty đến các nơi thì các khoáng chất và vitamin có thể đậm xuống đáy lon. Để chúng được phân bổ đều, chúng ta sẽ lắc khoảng 1 đến 2 phút. Sau khi lắc xong, để khoảng một phút sau mới khui nắp, để các phân tử sữa lắng đọng xuống dưới. Bởi nếu mở nắp luôn, thì các phân tử đó có thể bay ra ngoài, như thế sẽ rất là lãng phí. Thứ hai, pha sữa đúng cách. Nhiều khách hàng có phản hồi là sử dụng sữa alpha lipid Lifeline mà không cảm nhận được hiệu quả của nó. Sau khi kiểm tra thì chúng tôi thấy nhiều khách hàng đã pha không đúng cách. Để pha đúng, chúng ta phải dùng nước nguội dưới 30 độ. Không nên pha với nước quá nóng hay quá lạnh. Nên dùng bình lắc mà người bán hướng dẫn mua từ công ty. Vì là bình chuyên dụng, có chia vạch và nắp xoáy, giúp chúng ta có thể dễ dàng đong đếm được mức nước chuẩn xác và khi lắc không bị bay sữa ra ngoài. Ta cho nước vào trước và cho sữa bột vào sau để có lượng nước chuẩn xác nhất, giúp đạt hiệu quả tối ưu. Tỷ lệ chuẩn cho một ly mỗi ngày là 150 ml nước cho 1,5 muỗng sữa bột. Lắc 1 đến 2 phút theo chiều dọc. Khi nào mà chúng ta thấy hạt sữa sệt lại và có các bông sữa thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng được. Chúng ta không nên khuấy bằng các vật dụng khác bởi như vậy thì sẽ không kích hoạt được các hoạt tính sản phẩm bởi nó không thể tan được những thành phần quan trọng của sản phẩm. Thứ ba, uống đúng cách. Chúng ta nên uống vào lúc sáng sớm và uống vào lúc đói nhất sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, chúng ta có thể sử dụng một ly sữa alpha lipid life và ăn sau đó khoảng 30 phút. Sau khi uống xong, chúng ta không nên uống nước tráng miệng hoặc ăn thứ gì đó luôn. Các bạn sẽ sử dụng nước uống hoặc đồ ăn sau 30 phút từ khi uống xong sữa alpha lipid đây là khoảng thời gian thích hợp nhất. Có rất nhiều người có thói quen uống nước tráng miệng hoặc dùng nước để tráng chỗ sữa còn lại ở ly sữa. Những điều đó là không nên. Chúng ta phải làm đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất. Hàng ngày, chúng ta nên uống nhiều nước vì như thế sữa alpha lipid sẽ giúp quá trình đào thải cặn bã qua đường nước tiểu dễ dàng hơn. Lưu ý, Quý khách hàng nên uống đều đặn mỗi ngày để quá trình thu nhận dinh dưỡng cũng như đào thải và tái tạo tế bào không bị gián đoạn. Thứ tư, quy trình uống sữa alpha lipid Life life làm sao cho hiệu quả. Quý khách hàng nên dùng theo người tư vấn bán hàng và người bán hàng ở đây phải là người bán hàng chính thống nếu quý khách hàng mà mua các sản phẩm trôi nổi trên thị trường với giá rẻ hơn thì có thể mua phải những sản phẩm giả, nhái hoặc hàng kém chất lượng. Những cách cơ bản khi dùng sữa Alpha Lipid life hiệu quả Trong 3 ngày đầu khi bắt đầu sử dụng Alpha Lipid, mỗi ngày sẽ uống theo 3 lần, sáng, trưa, chiều. Mỗi lần chúng ta pha 50 ml nước với nửa muỗng sữa bột khi dùng, chúng ta dùng trước ăn 30 phút vào lúc bụng đói. Nếu lỡ quên dùng mà ăn trước thì sau một tiếng của lần ăn đó chúng ta uống cũng được. Bắt đầu từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu. Quý khách hàng chia ra uống 2 lần mỗi ngày vào sáng và chiều. Mỗi lần pha 100ml nước với một muỗng sữa bột. Cách pha và uống giống như hướng dẫn ở trên. Từ ngày thứ bảy trở đi, Quý khách hàng uống một lần trên ngày vào sáng sớm với liều lượng 150 ml nước và một muỗng rưỡi sữa. Trên đây là cách sử dụng sản phẩm cơ bản dành cho những người có sức khỏe bình thường. Còn nếu khách hàng nào gặp vấn đề về sức khỏe mà muốn dùng sữa để hỗ trợ quá trình điều trị bệnh thì chúng ta nên sử dụng theo hướng dẫn của người tư vấn bán hàng – chuyên gia dinh dưỡng của công ty hoặc những người có chuyên môn như bác sĩ, dược sĩ. Thứ năm, cách bảo quản sữa. Sau khi mở sữa uống mỗi ngày, cách chúng ta bảo quản sữa cũng tương đối quan trọng. Khi dùng xong, chúng ta nên để sữa nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và không nên để gần lò hoặc bếp vì nhiệt độ cao sẽ làm giảm các hoạt tính trong sữa. Như đã biết, Sản phẩm này rất đặc biệt, vì thế mà hoạt tính của nó rất tự nhiên. Cho nên, nếu bảo quản không kỹ, các hoạt tính dinh dưỡng có trong sữa sẽ không còn hiệu quả. Chúng ta cũng không nên để sữa trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp quá và cao quá sẽ phá hủy những thành phần dinh dưỡng có trong sữa. Trong quá trình vận chuyển, chúng ta cũng phải tránh ánh nắng trực tiếp cũng như hạn chế để ở cốp xe. Thứ 6, về vấn đề mua sữa. Phải mua hàng đảm bảo chất lượng từ những nhà phân phối uy tín. Khi mua, phải có phiếu giao hàng ghi mã lon sản phẩm có dấu của công ty. Mã lô, mã lon sản phẩm được in đầy đủ dưới đáy mỗi lon, không bị cạo hay khắc đẻ lên. Tuyệt đối không nên mua sữa rẻ bởi quý vị có thể mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng –